Ok, hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang đến với channel của mình Mình là Su đây Và hôm nay chúng ta tiếp tục tựa game A Black Tale Innocence Và như tập trước thì chúng ta đã chế thành công thuốc để chữa bệnh cho Hugo rồi Nhưng mà sau khi uh, Hugo uống thuốc xong thì... Um, qua một đêm ngủ thì đã trốn đi do là mình đoán có khả năng là tìm được à, à, có thông tin là bà mẹ còn sống và cậu bé đã tự mình à, bỏ đi tìm mẹ rồi và hiện tại thì à, Amicia bây giờ lại phải đi tìm Hugo về rồi thì à, diễn biến như thế nào thì chúng ta tiếp tục theo dõi ngay sau đây nhé. Chương 13 Hối lỗi Từ điền trang, Hamisel cùng Lucas đã phát hiện ra Makra Ồ, oh. oh, là sao đây? Gently nào Gently Chết con mẹ sao tự nhiên nó nhảy con mẹ xuống hố này nhở Trông ghê gớm vậy Mà không lên được luôn Rồi Cuộc chiến giờ Chỉ còn lại một mình thôi Từ nha Sao có mấy cái công thức Bị mất đi là thế này nhở Mất trí nhớ à ngã từ trên này xuống mất trí nhớ à sao cái chất nổ với cả cái cái cái cái gì nó không có nhỉ? ừ, hơi vô lý nha không chế được chất nổ rồi là sao ta có lẽ màn này nó cấm rồi không cho dùng chất nổ stop go on you go rồi bố nó xuống đây đéo lên được. <laughs> Nghĩ đi, nghĩ đi nào. Thằng nhóc nó đi tìm mẹ rồi chứ còn đi đâu nữa mà nghĩ. Ồ. Oh. Cái này là cái cái cái ngôi làng mà mình chạy tụt cả quần ở tập 2 đúng không? Đây có phải là cái ngôi làng mà mình bị đuổi chạy tụt cả quần ở tập 2 không? À, đúng. Lại đóng cửa rồi. Oh, à, gặp lại bà kia rồi. Have you seen Hugo? Did you shout at him again? No, absolutely not. Times are hard enough already without you two arguing. But we weren't arguing anymore. Amicia, a child never runs away without a reason. Bao giờ bỏ đi mà không có lý do cả. À, tại đứa này nói dối thôi. Tại vì thằng kia nó nghe lén được là ba mẹ còn sống mà đứa này bảo ba mẹ không trở về nữa. Thế bây giờ nó nó không tin nữa, nó tự bỏ đi tìm rồi. Ok, chỉ là một sự hiểu nhầm mà thôi. Ok ở đây bà cụ ở đây mà nhưng cứ Alright, but be careful. Vẫn là bà này. An ill wind is on its way, Amicia. Thank you. Này, xua xua. Ui xồi ôi. What is that? Một đống bò à. Amicia, I've been waiting for you. Come with me. Laurentius? Is that really you? Where is Hugo? He he's gone. Từ từ nhá. I knew this would happen. I did take care of him. Sao ông này còn sống? I don't know. I I did everything I could to protect him. Even horrible things. It is easy to spill blood. Từ từ để mình đoán. To protect. I'm going to find him. Then go. And pray there is still Đứa này đang nằm mơ. Đứa này đang nằm mơ Chắc chắn đứa này đang nằm mơ Tại vì ông này chắc chắn là sẽ phải chết Ở cái vụ cháy kia rồi Mà cái chỗ của ông này ở Nó phải cách xa với cái cái cái chỗ bà kia ở Cái chỗ ngôi làng của bà kia ở Cho nên là Đi qua cửa của bà kia phát lại gặp ông này luôn Chỉ đi qua một cái con đường xác bò này thôi Mà gặp ông này luôn Mà ông này chưa chết Chỉ có thể là đứa này đang nằm mơ Ok không? Nhìn khung cảnh cũng mơ mơ ảo ảo này Mình đoán là Amicia đang nằm mơ Đấy Mở cửa một phát thấy ba mẹ chắc chắn là đang mơ Chắc chắn là đang mơ Không phải Không biết là ác mộng hay là Là gì nữa You hid the truth from him. But his emotions, Amicia. I warned you. Let me see him. He doesn't want to see you. Có thể đứa này đang tự dằn vặt bản thân Là mình nói dối nó <sighs> Tự dằn vặt bản thân là mình nói dối nó Xong bây giờ nó như thế này Đúng không? Hugo, are you alright? No. What's the matter? Why did you leave? Why didn't you tell me mommy was alive? It was for your own good, Hugo. That's not true. You didn't want me to know. Don't say that. You're jealous. Jealous. Let go of me. You go now. Leave me alone. Đó. Nằm mơ mà. Uh, where are you? Oh. Chẳng có lẽ nào lại It's him. Ú ừ, lại bị bắt rồi Stop shouting Where's your sister, eh? I don't know Yeah, <laughs> she would make a nice little bonus on top <sighs> Laugh while you can Đấy nha, có bao nhiêu thằng này Mọi chị mày Đồ đạc tầm này tối tân lắm rồi à, Hai thằng không đội mũ à con vợ ngoài Thằng lợn này chạy linh ta linh tinh Giờ chuẩn bị chạy tụt quần này Cứu được thằng này ra chạy tụt quần này Đưa tay cái gì mà đưa tay Đang ngủ chạy đi đâu mà linh tinh thế à em Hey, are you alright? They didn't hurt you, did they? No But why did you go off like that? I heard Mummy. She was calling me. It must have been a nightmare, that's all. I really thought it was her. She was in pain, and... She can't feel pain where she is now. We talked about this. But... Rồi, mẫu tử tương liên rồi. Nghe thấy bà mẹ đang kêu đau đớn thảm thiết. Thấy một con ngựa cưỡi thế. Đi cho nhanh. Ngựa béo nhở? Ngựa tây to vãi nồi ạ. À. Liệu đây có phải là nằm mơ phát nữa không? Trông cũng hơi mờ mờ ảo ảo mà, mà tại sao chúng ta bây giờ chúng ta không quay lại cái đường vừa nãy bị lăn xuống nhỉ? Chúng ta lại đi tiếp đây để làm gì? Có vẻ như là là là, là đi tìm mẹ tiếp rồi. Look Hugo, a flower. Ôi da. It's a daffodil. Do you want it? Of course. Cài lên mái tóc chị đi. Đó. I was scared, Hugo. Me too. Well, it's over now. Lady Daffodil will watch over us. Cô tỷ yes. sẽ theo dõi chúng ta. Ok. Không rẽ được bên này rồi. Hugo! Mommy! Amicia, it's mommy! What? Đâu Khóa mẹ màn vào Thôi nào Thằng này bướng thế nhở Thằng này bướng vãi Vừa kêu Amicia cứu em xong Giờ chạy đi như chó rồi Holy shit Vãi nồi Chạy vào trong hang này luôn ạ à. Sợ thế Ý à Tay cựa quậy kìa Ui Đây toàn lính uh, Lính Anh với lính Pháp Lúc chiến tranh Bọn chuột tha về xây thành tổ à Ôi chưa rồi đi đi đi với cái ông bịt mặt kia rồi Ở à, đâu Đen xì xì là xì đen đen luôn Huyết thống Chương 14 It is done. Ô, thế là bị ông này bắt đi thật đấy. Only the Grand Inquisitor may say. But you told me. My words are of no importance. Only those of the Grand Inquisitor. Chỉ có lệnh của đại phán quan thôi. But be sure, you are very precious to him indeed. Rất quý giá đối với ông ấy. Ô thế Thế là không phải mơ à? Thế là bị bắt thật à? Ôi, chui theo đường của con chuột. Ngon. Rồi, mình được chơi nhân vật này luôn. Amicia thì thì thì thì thì thì, thì, thì bị chuột bu mẹ mà dưới hang rồi. À không. Cái chương đấy Nguyên cả chương là đang nằm mơ Còn thằng này bỏ đi và bây giờ bị bắt rồi Còn con kia vẫn đang đi tìm Mình sẽ đoán là như thế Chứ không phải là là, là, là cái quả dưới hang kia thằng này mới bị bắt đâu Mà từ lúc bỏ đi thằng này đã bị bắt rồi à, Và hai lần vừa nãy là đều là hai lần nằm mơ của Amicia Cái đấy là một cái giải thích logic nhất trong trường hợp hiện tại Hugo không có bất kỳ vũ khí nào nếu ai đó tìm thấy cậu bé. Chuông báo động sẽ vang lên. Ê, lại mơ mơ ảo ảo thôi. Ở đây xương khói mơ nhân ảnh à. Yeah. Cửa sắt ha. Ôi, thanh niên này chuyên ra chui lỗ rồi. Eh? the hour of the conjuration approaches. But think of Vitalis. Your ordeal is nothing compared to his. Ai đó phát hiện chuông cảnh báo sẽ được gióng Đâu Không có vũ khí đánh kiểu gì Khi đánh kiểu gì ba Ôi nó, nó quay đi vào kia Thì xúc Từ bây giờ phải, phải tìm được cái cái cái cái đường đi tiếp theo là chỗ nào Bên này có một lỗ à Bên này có lỗ không Đi đường nào bây giờ Chẳng nhẽ chạy qua cửa, chạy qua cửa thằng kia chẳng biết à? Đây đây đây đây đây đây đây. Mày ông địch cao vãi nồi. Quá đỉnh, quá đỉnh. Quá đỉnh luôn. so big. Where's mommy? Material of Điều tốt nhất. Gold unique. By breaking you, I clear your way. The way to the blood of the chosen one. Không qua được, bắt buộc phải qua theo đít ông này à Ủa, đông người thế. Holy fuck! How has today's refining gone? The quality is excellent, but the mass of raw episanguis is decreasing. Our harvesters are being decimated by the rats. Bố mày kéo chân mày bây giờ. Quay đi đi bro. Thánh chui bàn. Thánh chui gầm bàn kìa dạ. yeah. ông yêu có quay lại ông ta à? đây thằng kia nó có thấy không nhỉ Holy fuck Ăn cứt rồi Mày quá thằng bé Phải đi sát mấy cái này quá Đá con mẹ ơi chai vỡ ạ à. Ông này có quay lại không nhỉ? Rồi, từ xem quy luật của ông này xem nào. À đây đây. Rồi, kéo nước. Không được đi sát mấy đồ này. À, đông dân chơi vậy. Đéo hiểu thằng này mò lên đây làm đéo gì Tìm đường ra ngoài thì, thì không tìm Ôi, thằng kia đang đổ cái gì đấy Cho tí nó nó quay lại đây à Rồi nó quay lại Đợi nó nó nó đi phát là mình đi một vòng qua bên kia được nó đếm đếm luôn Bây giờ mình vẫn lên tận kia à? Má Bọn này đang sản xuất cái đéo gì We have almost reached the objective. I hope so, because that's all we'll be able to produce already a miracle that Vitalis' body can take such quantities of epicycles. Ờ, sao bị lộ được nhỉ? À phải đứng ở kia xong đợi ông này quay đợi ông này quay mặt về phía bên này thì mình mới đi qua đúng không? Từ từ nhá. Con này nhìn vào đây một tí này. Quay lại này. Exploring the city during the conjuration. You on the list? Yeah. I'll be on the square in front of the cathedral. Oh, so you'll be right next to the Grand Inquisitor when he frees us. And I'll be stuck here. We'll all meet again afterwards. It's going to be quite a party. ạ. Be brave. quay lại nhìn đâu á nguy hiểm vậy ôi nó đứng lên rồi đợi nó lúc nó cúi xuống mình đi qua mẹ nhiều ánh mắt vậy ôi khói này có thể che mình Good job, good job À, giật cả mình ạ. À. Mẹ biết hù nhau đấy. Mấy thằng lính này. Đây rồi, ngài đại phán quan. À, ta là tổng mục, ông này là tổng mục. The I see here only heresy and occultism. And you, you all follow him on this infernal road. Measure your words. Rồi, ngồi đi an toàn nhất. Your rank should make you more cautious. <sighs> Madness. Don't listen to them. The most important thing is Chọn là mẹ. Ok. Ui. Giật cá mình ạ. À. Ừ nhiên bị đau đầu vậy Lén Where are you? Where are you? Đang đi đi ở cái đoạn kia có nước Ơ, à, đấy đấy đấy đấy Sợ bị có tiếng nước nhở? Oh my god Đây có một cánh cửa Thì mình nghĩ sẽ phải đi theo đường bên này thôi Ây à Ừ có dân chơi Mình có thể chui xuống gầm bàn Làm sao để qua bên kia À đây chui xuống cái bàn Ok Ok luôn. the text clearly mentions the ascension of a child during the great plague of Justinian. I knew it. The Roman nobles isolated him from the people and worshipped him in secret. Maybe an ancestor of Hugo de Rune. Continue. They're talking about me. Họ đã nói về mình. Bây giờ phải đi vòng qua sau lưng thằng này à? trốn vào đây đợi nó nói chuyện xong mình mới đi đợi nó quay về nói chuyện mình mới đi tiếp đúng không nói chuyện đi What? Ui Mẹ nó đéo nói chuyện nữa hà Đéo hiểu kiểu gì Thằng này lang thang lang thang đây làm gì không biết Trông coi mắt để trên đỉnh đầu này The text clearly mentions the ascension of a child Thế lúc lúc nó đi đi đi, đi qua bên kia mình phải đi theo sau luôn, chắc chắn bên kia có chỗ nấp. Maybe an ancestor of Hugo de Rune. Continue. They're talking about me. What? By freeing the country from the bite, the Grand Inquisitor will gain the adoration of the people, and with it, unprecedented political power. Archbishop Gautier's presence here says a lot. The Pope's court is worried, and so they should be. Serves them right for not intervening earlier. Oh, thằng kia quay lại rồi. Không có ai cả, không có ai cả, không có ai cả, không có ai cả. Oh my fuck. Phải tí thế hẹo. Lại đi, đúng không? What? Beatrice research texts are all coded. go and check. I give up. I have some good news. They finally moved her to the basement. So she's going to crack. What? Oh, Phải đi kiểu gì ta? Ồ Ồ kìa Từ Tự nhiên nó ngó qua bên này là sao? Dear Tristaroon's research texts are all coded. I give up. I have some good news. They finally moved her. đây đây, vẫn ở đoạn này mà. Now she's going to crack. About time. Mommy. Bây giờ mình làm sao để đi qua bên kia? Ở à đây, bây giờ mình, mình phải chuyển qua bên này trước, đợi sẵn. Đúng rồi Xong đợi thằng này nó quay về phía bên này Mình mới chui gầm bàn bên kia Thánh chui gầm bàn You see, Amicia, I found mummy. tối thế Xuống nhà thờ này Ủa sao cứ ướt ướt này nhỉ Uầy, rộng này biết đi đường nào Chắc phải tiến lên bên trên kia rồi Ướt nhét nhét luôn ạ à. đây mỗi đoạn ra lại có một cái cái cái cái cái cái quan tài bằng đá đây là sao À đây rồi, ông ông ông đại phán quan đây đang ngồi ghế này. thần lính này có quay mặt lại không ta? Ông kia đang đọc sách, đéo biết gì đâu. Ok luôn. Grand Inquisitor, the Archbishop has arrived. Perfect. Bring him in. Tổng giám mục và đại quan. Vitalis. Monseigneur Gautier, I trust your journey went well. Now spare me your niceties. We grow tired of your little game, Vitalis. A game, Archbishop? <laughs> Can a game change the future of the world? Listen to yourself. You have completely lost your mind. And all this is... Uh, if I may, it's important. Ông này, ông đại phán quan này suốt ngày phải tiêm cái gì ạ? Chúng ta có máu của Derun rồi. Yes, alas, monseigneur. Người ta đã đến giai đoạn đầu tiên. Ông này cũng muốn cái sức mạnh của dòng họ này sao? The macula is still in its original state. No matter. If the books are correct, my blood and his will be bound. When he reaches the next threshold, I shall reach it with him. Chỉ trong giai đoạn tiếp theo. Ta cũng sẽ đạt được tiến hành đi. Ây à. Ủa Mẹ thì to ạ That's enough. You play the martyr. But allow me to tell you the truth. You are a vile heretic driven mad by power. The Pope considers you a threat. Vitalis Benevent, you are to be excommunicated. One can excommunicate a man, Archbishop, but not a saint. Your Inquisition is over. Meaning that a new era commences. One where puppets such as yourself will kneel and beg me to save them. He is with us. Thằng bé đang ở với chúng tôi. Nó đã trốn đến đây rồi. He's scary, but I have to follow him. Why does she keep resisting like that? We have the same goal. Rồi phải đi theo ông này à? Only our methods differ. Ờ, đi, đi theo ông này để tìm bà mẹ. Ở đâu? Unique. I'm unique. At ease. Ad ignem. Ad lucem, sir. So, you saw the Grand Inquisitor? Yes. The blood of the carrier flows. Đông vậy. Veins. Trong tay không có một tấc sắt nào làm sao mà chơi. The end of the plague is nigh. Indeed. But do not lower your guard. bọn này đúng mặc áo giáp sắt mẹ xong bị điếc hết rồi Nếu nghe thấy tiếng đi đằng sau luôn ạ Chắc chắn là sẽ đi bên này Đi bên kia để chết à Đi theo bên này thôi Ui à Ui No, no, no, no, no. no. Ăn cứt. Ăn cứt. Đông dữ vậy. Mà em thằng ngồi thằng đứng luôn ạ. À. congratulations on capturing the child. We've been after him for weeks. Thế đi bên này rồi. Ok. <laughs> Seems he has a sense of humor. That he won't be keeping for long. I have to go and see his mother myself. What's he going to do with her? Đâu? He's leaving quickly. Đâu? Đâu? Con mẹ mà đứng đây thì bố thằng nào mà đi qua bên đấy được? kêu úp mặt vào tường à Đừng có ngoảnh ngoảnh mặt ra nhá Ngoảnh mặt ra bố mới cho ăn đòn đấy Ok con dê Thì xoẹt xoẹt xoẹt này mà không ai biết Tầm này chắc không ai biết rồi Đi vào đây hả? Đéo phải Mất dấu ông kia rồi Thằng kia thì nhìn Thẳng hướng vãi lên Đường xa mắt mờ à Không nhìn thấy luôn Ok đường xa mắt mờ phải đi vào cái cửa này Đầu fuck Mẹ ông cho đi một vòng rồi đi cửa nào ấy Mẹ lừa à Đù Ở đây đây đây cửa có có đuốc đây đúng không Có mẹ nó Đi một vòng ngu mẹ người luôn Ở đây rồi Đấy ông này còn đợi mình nữa này Biết mình đi theo sau hay sao Còn đợi mình này Ôi đóng cửa mẹ rồi Phải lên đường này rồi Ui à As I was telling you, ừ. This guard was devoured. Còn mẹ chơi này. Completely. His bones were cut up and taken away by the rats. For what purpose? To incorporate them into that material you find everywhere. You mean their nests? They use our dead to build their nests. Precisely. And if we do nothing, at the rate the dead are accumulating, the nests will eventually join together to form one giant nest. It's just a matter of time. So let us pray. Ở the có ceremony will indeed take place. Where is he? I won't find mommy without him. Chết mẹ, đi đường nào? ở đây đây đây đây đây có đường leo lên mấy dân chơi mắt mù này uầy ông kia tí lộ ạ đây trong này một đống chuột này kêu chí chí chí chí này ui à bên này có một thằng nhìn về hướng này mình chắc chắn mình không xuống đâu bên phải rồi Ủa, chuột sao da trắng này mình da đen à meticulous crossbreeding and a little alchemy has tempered their instincts. Not to mention a radical change of diet. <sighs> Good. Quá nhiều người nhìn mình thế nhở Ui à mọi ông kia Đừng bảo ông kia la lên nhá Ông nhìn thấy mình la lên thì ăn cứt đấy Hey kid Help me Help me What's wrong with him now Mẹ mà thằng ngu này nữa I'd rather he wait a little while Rats prefer fresh meat Damn you You'll all go to hell You and your chuồn chuồn chuồn chuồn luôn không à, thôi thôi thôi thôi, thôi. đợi đã mà sợ ông kia khai vãi nổi tự nhiên mẹ này cậu bé giúp tôi ạ đúng ngu thật già đầu vẫn còn ngu à Savor this respite. Your death is not an end for your blood shall nourish a new race of angels. They shall be your children, your pride. It's Harbin. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. đi theo dân chơi này. wow, theo mình vẫn đuổi kịp mẹ mày cước bộ ông này ạ. If she sees her son with a knife to his throat, she'll cooperate. Lại đóng cửa. Lại bắt bố mày chui lỗ rồi Con chó này Được cái chơi thằng em này không cần phải lút gì cả Nó, nó méo tuyệt chiêu gì cả ah, Sao để vượt qua mấy thằng này đây oh, Đi nào, let's go Chắc chắn là mình đi ngược hướng với bọn này rồi Cửa ông kia đi vào cửa này đúng không? Oh, Rồi, đi thôi. Đang nói với với thằng đéo nào đây. Im mồm nhá, im, im. What the hell are you doing here? Shh, I have to find my mommy. The alchemist. Right. Our torturer will take care of you. You'll soon have your voice back. Mark my words. Hello. Oh no, he's coming back. Hide. Con lợn quay lại ạ. À? Mày nhớ mắt tao, tao khi nào tao lớn là tao tao tao xử lý mày đấy. Rồi. Bà mẹ ở đâu đó ở đây rồi. Mommy? Uh, ờ, ờ. Mummy? Hugo? But, but... So they... Amicia said you were dead, but you're not. Amicia? My darling. You must go if they find you here. No, I'm staying with you. Oh, Hugo. Did they take your blood? Oh my god. Giết cả hai mẹ con bây giờ. we'll go together. But you have to find the keys. Vãi cả bà mẹ cũng liều nhở. Keep them in the Con đi tìm chìa khóa mà. The end of the corridor. Can you make it there? Off you go then. Go. Be very careful. Come back as soon as you have the keys. Bố mày là một sân chơi dũng cảm. Do you understand? Yes, Lord Nicholas. All right, you heard him. Ah, có chuột, có chuột. I'm going to enjoy it. Just do your job. Yeah. What was that? Let's check it out. Không có gì đâu anh Giai ơi. Mình tưởng cái đoạn đấy qua được Hóa ra một rãnh chuột ạ à. Con vừa chết đi sống lại rồi mẹ ạ Yes, Lord Nicholas. All right, you heard him. Everything will be ready. The alchemist will talk. I'm going to enjoy it. Just do your job. The captain of the guard doesn't appreciate improvisation. Có một người. À? ở đây toàn lồng người này À con lợn này luôn, Lúc này nó, nó nó quay mặt đi thế là nó nhìn thấy mình ạ Mình trèo lên trên If only Misha was here. Hmm. No, I don't need her. Đúng rồi, mình phải trèo lên trên Không qua được rồi Máy liền đi trên này cục cục cục cục mà không ai nghe thấy ạ à. Đúng bọn điếc Để rồi Thả chuột, thả chuột, yes. thả chuột. Thả chuột thì phải đi xuống dưới. Oh, nice. nha anh dài nhá mẹ anh dài cút con mẹ ờ, quay lại đây cút cút cút cút cút cút cút chuột ra rồi Ta làm gì tiếp theo Chà chà Ồ oh, chuột À đây có một cái lỗ chuột tràn ra ngoài rồi Ngon rồi Nhưng mà thằng lính đâu rồi Cắn chết cụ thằng lính chưa nhỉ Thế mình lại phải xuống rồi Chắc chắn sẽ không đi ngược lại đường này Phải đi xuống dưới Đi đi đi, đi qua đầu bên kia Với sự thông minh của Và khéo léo của Hugo Thì nó như vậy đéo dùng được cái gì hết bọn lính sợ chạy tụt quần hay sao á Lanterns, they don't like lanterns. Đâu thấy ai rồi? ok đấy à đuổi bọn lính chạy tụt quần xong bây giờ mình sẽ đi qua đây để lấy ấy cái chìa khóa Ủa, à, nhìn mẹ lòi ruột Đây rồi, qua đây lấy chìa khóa Nice còn mẹ mình tưởng bị chuột cắn ạ à. nổi giật mình Amicia Chị tưởng mỗi mình chị à, có thể Xử lý bọn này sao Em cũng làm được Ờ thì bây giờ chúng ta sẽ quay cái này về Đấy, cút hết đi, lũ chuột. Đây rồi, được rồi. Quay này về chiếu về bên này, đã, đã xong. out of there. Maybe with the other lantern. I did it. All by myself. Không được. Này hơi hơi cùi. Phải dịch con này một tí. Ây à. Mẹ mấy con chuột là láo nhở. Dám cắn đại sư huynh. điều này Chỉnh hơi ngùng ngoằng nha Rồi luôn Quá đỉnh Tuyệt vời chàng trai did you feel? Your head? It... it talks to me. All the time now. And what does it say? It Whoa. says... What? It wants me to join it. The first threshold. Mummy, I'm scared. Ờ, tưởng chữa được bệnh cho thằng này eyes, mà. We don't have a choice. If I am with you, the voice, are you ready to reply? Rồi Hugo, can you hear them? Con có nghe thấy chúng không? They all have the same voice. Tìm lối thoát khỏi pháo đài. Makes my head hurt. Don't try to ignore it. Embrace it completely. Don't be afraid. Đừng từ chối nó hay mặc sức đón nhận. Yes. Ooh. Hugo giờ có thể kiểm soát lũ chuột, bạn đỉnh cao vậy. Sự căn tô để nhắm. Everything is all right. Now, you're going to tell them to move. Well done. You see? Run, you big coward. You're scared, aren't you? Oh, đuổi rồi, đuổi thằng kia đi à This power is dangerous. You have to control yourself. Yes, mommy. Ok. wow, đều binh khiển tướng rồi. It's a gift. I'll explain later. A gift. Ngon rồi. Mẹ, sân chơi ah. rồi. Oh, Ô, thế không lấy chìa khóa cứu ông này luôn à? À, oh, ờ, ta mất trí. Ooh. Vẫn phải đi phòng bên kia rồi. Let's keep looking. Ô, không chui được vào đường này nữa rồi. Bắt buộc phải đi lên đường chỗ thằng lính kia rồi. Có vài con chuột bên cạnh này. Thằng này có cái tuyệt chiêu mẹ này soi Soi sáng thần trưởng thôi này, Có tuyệt chiêu soi sáng thần trưởng thì Kiểu như nó làm cho lũ chuột nó hấp hấp dẫn lũ, lũ chuột deliver this? All we need now is to lose one of these cages. Be careful. Từ nha bây giờ sang đến đèn này đi đâu nhỉ? Oh, du hast do to them? They make them eat people's blood. Really? Yes, it's strange. I can feel the black rats, but not these ones. I see. We need to find a way to get out of here. Điều khiển được bọn chuột luôn. What are they going to do with these rats? Trời ơi ok đấy Ôi, easy vậy rồi Giờ chuột nó không thành vấn đề rồi Quá đỉnh rồi Sức mạnh nhà Derun Mommy, why do I know how blood that decides. It's complicated to explain. But Amicia doesn't know. No, xia không làm được. It's all right, my darling. Let's get out of here, huh? Vẫn đi lọ dò lọ dò ấy. Ok. Thôi xong rồi. Ăn cứt rồi. Ui, nhìn quả giáp kìa So, Beatrice, you are reunited with your son at last. I know what you have done to him. You have taken what you wanted, now let him go. oh, you insult me, Madame Rune. Your son is the natural carrier of the macula. And it has Macula. not yet finished with him, which means neither have I. But this you know. Vitalis, let us finish this. Vitalis, hãy kết thúc chuyện này. Nicholas, you cannot understand. You feel it as I do. Do you not, boy? Chúng này chúng ta phải không cậu bé? Hai ta bị dòng buộc bởi máu. Thì cháu có thêm thành viên rồi đấy. I promise to help you, but allow my son to leave. His destiny is not to be a Darun. Mình của cậu bé không phải nhà Darun. Is to be here at my side. Đấy là bên cạnh ta. Master. A monster. Madame. Cái máu thằng này phải tiêm ông này bây giờ ông này với thằng này có có có, có, liên hệ rồi. Không biết đến lúc cắt đứt kiểu gì nhỉ? Làm nào để cắt đứt liên hệ này? Ông này chưa biết cái sức mạnh này sao ạ. Oh no! Did I I'm sorry, Hugo. Attack! Kill her! What do I do? I have the honor of killing the carrier spasm. Ai giết mẹ tao? Ai dám giết mẹ tao? You don't have a home anymore. You're ours. God, you are the beginning of the conjuration. Ai dám giết mẹ tao? Ông này đào tạo cho thằng này bắt buộc phải giết người ra. ông này ông này bắt thằng này phải giết người rồi ông vitalit này bắt bắt thằng này giết người Bắt buộc phải giết chứ. That's enough. Đủ rồi lại thả thịt ra để cho bọn chuột vào. Rồi nhốt. Hugo, say something. Hugo, can you hear me? Oh no. He's powerful. But he has not reached the threshold as we'd hoped. Vẫn chưa đạt ngưỡng mà chúng ta mong đợi. Amicia. It's Amicia. How tiresome. But he's close now. And we have other pawns we can play. Take her away. Leave him alone. What else do you want? Ừ. Tưởng cứu được ba mẹ. Rồi ạ. Lại bị bắt đi rồi. And you will stay here with me to make sure we get it. Rồi ông này bắt thằng này làm sát thủ rồi. I have complete faith In you, we shall succeed. Đây là vừa rồi là một cuộc đào tạo để thằng này có thể uh, sử dụng siêu năng lực của mình và dần dần trở thành một sát thủ dưới tay của ông này Đây rồi, bọn này tìm thấy đứa này bị bất tỉnh ở dưới rãnh rồi. You disappeared for three days, Amicia. You almost died. We were so worried. Hugo. Leave me alone. Ok, và vừa rồi chúng ta đã chiến sau và phát hiện được uh, Hugo đã có siêu năng lực điều khiển lũ chuột rồi. Hai mẹ con đã gặp được nhau nhưng mà vẫn chưa thoát khỏi được uh, lâu đài đó. Vẫn chưa thoát khỏi tay của của của của ngài gì nhỉ? Ngài cái gì phán ta? Phán quan. Ừ vẫn chưa thoát khỏi tay của ngài phán quan Hiện tại thì Amicia cũng được uh, các bạn bè tìm về nơi ở rồi. Có lẽ là tập hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi. Uh, các bạn nhớ like và subscribe kênh để theo dõi tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.